Đây đời ăn hỏi có tên hoẻn vài cái chát Đáng lý ra nhá là phải cả một đoàn người Rồi quay phim rồi chụp ảnh này Mình còn có họ hàng nhà mình hàng xóm láng giềng họ nhìn vào chứ Riêng áo dài chị phải làm cho em ba cái vào Người ta là người thành phố Người ta trọng hình thức Chị đừng có mà búi rùi quá mà họ khinh đấy Là phụ nữ nên lúc nào Thanh Tú cũng phải chú ý tới sức khỏe và sắc đẹp à, do đặc thù nghề nghiệp tú lúc nào cũng phải à, chú ý mình là người của công chúng nên vì vậy à, hình ảnh và sắc vóc càng phải giữ gìn năm nay tú đã 46 tuổi rồi nhưng mà đi đâu cũng được mọi người khen là trẻ hơn tuổi các chị em có biết không da chính là tố cáo về tuổi tác của chị em phụ nữ mình rõ nhất chính vì vậy mà à, ngoài chế độ ăn uống cũng như tập luyện thì thanh tú um, chú ý đặc biệt vào làn da của mình ở độ tuổi ngoài tứ tuần của thanh tú thì làn da nó không còn được đẹp nữa nó bắt đầu xuất hiện những cái dấu hiệu lão hóa ờ, không còn được săn chắc và đàn hồi như là tuổi 20 nữa chính vì thế mà tú ngày đêm phải đi tìm một cái sản phẩm làm sao để cho nó phù hợp nó chống được lão hóa và nó gìn giữ tuổi thanh xuân nhưng mà mãi vẫn không tìm thấy mặc dù đã trải qua rất là nhiều sản phẩm khác nhau Thanh Tú kể cho chị em nghe một câu chuyện này nhé Không hiểu đã có chị em nào rơi vào trường hợp như của Tú chưa ở um, cuối tháng 7 đấy Thanh Tú có đi quảng cáo cho một cái sản phẩm thì uh, hôm đấy thì Thanh Tú lại quay cùng với một cô em dưới mình 2 tuổi khi bước vào phòng studio đấy thì cô ấy lại chào mình bằng cô Trời ơi, thật sự là vì mình biết tuổi của cô ấy kém mình có 2 tuổi thôi mà cô ấy lại chào mình bằng cô Cho nên là lúc đấy thì Thanh Tú hơi sốc <laughs> Và nó buồn buồn hết cả một cái buổi quay hôm đấy và cái tối hôm đấy thì Thanh Tú trở về nhà Sau khi tẩy trang xong đấy thì nhìn vào gương Lúc đấy thì Thanh Tú biết vì sao lại như thế rồi Đó, ờ, Chính là làn da của Thanh Tú Nó tố cáo lên tuổi tác của Thanh Tú Nó bắt đầu xuất hiện những cái ờ, mảng nám này, đồi mồi này vết chân chim ở mắt này nhìn rất là rõ ví dụ như là ở khóe miệng này xuất hiện những cái rãnh cười nhìn già lắm và thanh tú thực sự là sợ đấy ạ ở độ tuổi của Thanh Tú ấy, chị em nào cũng giống Tú thôi, nghĩ đến già là sợ lắm, sợ ơi là sợ ấy. Ngay sáng hôm sau là Tú đã gọi điện cho một cô bạn thân Nhờ cô ấy tư vấn cho làm sao á Có một cái sản phẩm nào phù hợp với Tú Để nó chống lão hóa, nó nâng cơ, nó làm trẻ hóa khuôn mặt Và rất là may mắn thì Tú đã được cô ấy giới thiệu cho sản phẩm Đó là huyết thanh truyền trắng 7 Day Sản phẩm sạch của Olic ờ, Thật ra thì à, Tú cũng là người khá kỹ tính cho nên là mặc dù được giới thiệu về sản phẩm nhưng mà Tú không dùng luôn đâu. Tú phải tìm hiểu rất là kỹ và sau đó Tú đã vào website của công ty thì được biết rất là nhiều thông tin bổ ích. Ví dụ như là có bác tiến sĩ Trần Quang Hân, hiện bác làm Phó Tổng Thư ký Viện Hóa học Việt Nam. Bác làm cố vấn và giám sát cho công nghệ này. Các chị em biết đấy, nếu như một cái sản phẩm mà có Viện Hóa học giám sát và cố vấn thì mức độ uy tín của nó thế nào ạ? yên tâm tuyệt đối phải không ạ? Thế cho nên là Thanh Tú đã mua ngay sản phẩm và dùng. Các chị em có biết không, à, cách đây một vài tháng trước đấy, da của Thanh Tú rất là xấu. Điều đó được kiểm chứng ở trên truyền hình nha. Ai xem truyền hình cũng có lúc thế và da hôm nay sao xấu thế à, Xấu đến mức độ mà nếu mà ra ngoài đường Thanh Tú mà không phủ kem che khuyết điểm thì còn không dám ra cơ Và rồi thì Thanh Tú đã sử dụng uh, huyết thanh chuyển trắng 7 Day của Olic chỉ có 3 ngày thôi mà thấy cải thiện rất là rõ rệt. Tất cả những cái phần chân chim của mắt Thanh Tú này đã được căng ra da sáng lên và không còn nhìn thấy những cái đám tàn nhang và đồi mồi nữa và ờ, những cái rãnh cười đấy ạ cũng đã không không còn nhìn thấy nhiều nó phải đỡ đi được đến khoảng 90 phần trăm ờ, tất nhiên một ờ, trăm phần trăm thì chưa chưa thể đúng không ạ bởi vì một cái sản phẩm ạ mới dùng có ngắn ngày như vậy mà đã cải thiện được như thế thì Thanh Tú nghĩ rằng đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Tiếp theo là lộ trình 7 ngày thì à, da của Thanh Tú trắng lên nhiều. Rồi là đến 28 ngày thì đến hôm nay các bạn thấy là tất cả những cái vết chân chim, những cái rãnh cười trên mặt của Thanh Tú đã không còn nữa. À, đi đâu bây giờ mọi người cũng à, khen Thanh Tú là trẻ da phải đến 5-7 tuổi, da lúc nào cũng căng bóng, mình thực sự là không ngờ là bao lâu nay á mình đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để đi mua những cái mỹ phẩm à, những cái mỹ phẩm mà nổi tiếng nữa nhưng mà thực ra khi mình về mình đọc trên thành phần đó, ở những hãng tiên tiến đó cũng chẳng khác gì với sản phẩm Seven Day của Olic mà mình đang dùng. Ngoài ra thì sản phẩm Olic có giấy chứng nhận của Bộ Y tế và được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP. Nguyên liệu thì được nhập khẩu qua sự giám sát chặt chẽ. Tú cảm thấy rất là thú vị là bởi vì một cái sản phẩm nhỏ như thế này nhưng mà giải quyết được tất cả các biện pháp đấy ví dụ như là lúc trước thì thanh tú mỗi một lần đi à, spa này đi nâng cơ da mặt này đều hết là ít nhất là phải 500 đến 700 một lần và một tuần là phải hai lần như thế ờ, mà mình cộng lên như vậy là một tháng tốn rất chi là nhiều tiền bởi vậy nếu mà chị em nào mà không có điều kiện đi spa thì dùng sản phẩm này thứ nhất là nó giá cả rất là hợp lý Thứ hai là được chuyên gia giới thiệu là nó phù hợp với tất cả các da người sử dụng. Thứ ba là nó có cải thiện rất là nhanh, thời gian rất là nhanh nhưng mà da lại không bị bào mòn. Hiện tại thì công ty đang có chương trình khuyến mại. Ví dụ như là chị em nào mua một lọ như thế này chỉ còn với giá 199.000 đồng. Mua combo 3 lọ như thế này thì với giá 599.000 đồng nhưng mà được khuyến mại một uh, sữa rửa mặt trắng da. Và 5 chai như thế này à, thì chỉ còn có 999.000 đồng nhưng mà lại được tặng một chai và một sữa rửa mặt trắng da. Thanh Tú đã dùng sản phẩm rồi và thấy rất là hiệu quả. Và Thanh Tú cũng đã chia sẻ, cũng đã giới thiệu với các chị em đồng nghiệp và đều nhận được những cái phản hồi rất là tích cực. Chính vì thế mà hôm nay Thanh Tú ngồi đây để chia sẻ với các chị em. Nếu chị em nào mà có làn da như của Thanh Tú ấy, gặp trường hợp như Thanh Tú thì hãy tìm mua sản phẩm dùng. À, và Ờ, nếu mà chị em có thắc mắc gì ý, thì hãy để lại tin nhắn ở trên website mỹ phẩm olic.vn hoặc là hotline 0386 496 688. Và các chị em nhớ đây này, mua bất kể một sản phẩm nào của Olic đều được uh, tặng một cái phiếu bảo hành chính hãng trị giá 10 triệu đồng. À, Thanh Tú hy vọng rằng qua cái clip này ý, có thể chia sẻ được với chị em, giúp chị em tìm thêm được một cái sản phẩm tốt và một cái bí quyết để làm sao mà luôn luôn gìn giữ được làn da của mình ở cái độ tuổi thanh xuân. Còn với Thanh Tú ấy thì Thanh Tú chỉ trung thành với em huyết thanh 7 Day này thôi.